Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái hệ thống website này dành cho những người mới bắt đầu làm quen với hệ thống website của Ditech này. Đây là trang website mặc định. Mẫu có sẵn khi mà anh chị đăng ký xong, Ditech sẽ cấp cho anh chị một tài khoản web như thế này. Anh chị có thể tham khảo trên web của mình. Và khi đăng ký xong để có thể quản lý trang web, anh chị kiểm tra cái mail mình đã đăng ký để anh chị biết được rằng Dintech đã gửi cho anh chị một cái thông tin quản lý website của mình có kết cấu dạng như này đây địa chỉ Đấy, thông tin đăng nhập được chưa? rồi bây giờ thì các anh chị có thể vào phần trang chủ lên trên đầu anh chị đăng nhập vào tại đây anh chị đăng nhập vào website của mình ở nút đăng nhập và nhập thông tin của mình email số điện thoại hoặc sau đó anh chị sẽ nhập thẳng vào đây và đăng nhập thì đây tôi đã đăng nhập sẵn rồi đây là giao diện trang quản lý của anh chị trên hệ thống website của mình thì đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị cách chúng ta sẽ thay đổi một số những thông tin cơ bản khi anh chị muốn thay đổi những thông tin ví dụ như thông tin liên hệ thông tin liên hệ thường thì nó sẽ thường có những giao diện nó sẽ ở trên đầu trang có những giao diện thì nó sẽ ở cuối trang đây thông tin đây thì anh chị sẽ vào phần đó là thông tin ở dưới này bên tay trái của anh chị đây thông tin rồi anh chị kích vào phần thông tin cơ bản thông tin thông tin cơ bản tên hiển thị website của anh chị sẽ là chính là cái tên ở trên góc này Đấy. khi khách hàng kích vào website của anh chị sẽ hiển thị cái tên trên cái tab này thì thông tin này anh chị có thể đổi ví dụ tôi sẽ đổi là lâm Đấy, ví dụ thế số điện thoại liên hệ email bây giờ địa chỉ mặc định nó ở đây đi thành phố Hà Nội huyện chúng ta đang ở Ba Đình và phường thành công số đường 22 thành công những thông tin bên dưới này tôi sẽ hướng dẫn anh chị có số liệu và nhập vào đây sau Beta. đây là những cái kiến thức nâng cao về SEO tôi cũng sẽ hướng dẫn anh chị về sau cái tiêu đề này cũng chính là cái tiêu đề khi khách hàng search Google search Google search Google ra website của anh chị anh chị muốn người ta search với mình qua những thông tin như thế nào ví dụ tôi là shop nước hoa shop nước hoa Pháp ta ghi vào đây thôi dẫu biết rằng là trên internet có hàng triệu cái website có cái tiêu đề như thế này đúng không đấy hên xui rồi tiếp nữa à, phía dưới đây đây là cái logo của anh chị đây, chúng ta kéo lên trên đầu đây logo đây logo thì anh chị có thể lựa chọn cho mình cái logo logo mà anh chị có thể tự thiết kế ra hoặc anh chị nhờ ai đó hoặc thuê đơn vị đó thiết kế cho anh chị thì logo thì anh chị sẽ kích vào đây anh chị chọn logo nếu chưa có logo thì dùng tặng logo có sẵn này hoặc anh chị sẽ tìm một cái logo nào đó thậm chí anh chị lên Google search cũng được ví dụ tôi sẽ lấy một cái logo logo sẽ có định dạng là PNG nền trong suốt thì nó sẽ đẹp hơn so với những cái mà logo có nền trắng nó sẽ hợp hơn rất là nhiều tôi sẽ cho cái logo của tôi vào đây logo của tôi là VNP Shop đây ok tôi như thông tin này. và giờ tôi sẽ reset lại đó anh chị thấy logo của tôi đã hiển thị đây đây là những thông tin cơ bản tôi hướng dẫn cho anh chị còn giao diện thì tôi sẽ hướng dẫn phần tiếp theo ở phần tiếp theo đó điện thoại website của tôi tên Lâm Hoa lúc đã đổi thành shop nước hoa rồi shop nước hoa Pháp okay. rồi Fabian Fabian này nó chính là những cái biểu tượng con con ở trên những cái tab của chúng ta đây anh chị nhìn trên góc màn hình này đó nó những cái tab này anh chị cũng có thể thay đổi theo cái icon mà mình mong muốn dụ tôi tôi lấy cái này đi đó như thông tin lại ngay lập tức anh chị thấy nó thay đổi ngay được chưa web chúng ta khả năng tương tác khá là cao rồi thì đấy là những thông tin cơ bản về hệ thống mà chúng ta sẽ làm quen với điều đầu tiên là thay đổi thông tin tiếp theo là những thông tin bên dưới này anh chị có thể kích vào anh chị khám phá dần bài viết giới thiệu bài giới thiệu này, thông tin liên hệ đây cái này là thông tin ở dưới cuối trang đây của anh chị cuối trang này đó anh chị cần sửa đi thôi thế ta thêm cái địa chỉ của chúng ta vào đây là 22 thành công Ba Đình Hà Nội đó kéo xuống bên dưới lưu nội dung lại như lại ok đi xét nào ồ không phải này đâu đây thông tin footer này nó đây cơ hai hai thành công đó sẽ là f làm refresh đó thông tin chúng ta đã có ở đây Chưa? rồi về cơ bản thì phần thứ nhất là chúng ta làm quen Đó. những thông tin cơ bản của chúng ta tên miền tên miền khi anh chị đăng ký những tên miền ví dụ như ờ, anh chị đăng ký một cái tên miền uh, lâm hoa shop lâm hoa vn hay gì đấy hoặc cái tên shop cái tên thương hiệu của anh chị thì anh chị sẽ vào đây anh chị sẽ làm theo hướng dẫn anh chị ạ anh chị sẽ tự setup hoặc nhờ kỹ thuật setup cho anh chị cho tên miền vào đây Đó. trong phần thông tin cơ bản này nó sẽ như vậy các bài viết của anh chị anh chị sẽ tự viết bài vào đây ấn vào nút đăng bài viết Đó. tiêu đề bài viết nội dung bài viết chèn hình ảnh về viết bài tôi sẽ hướng dẫn ở bài sau ok về cơ bản thì trước mắt là làm quen thì sẽ như vậy trước và anh chị sẽ bắt đầu bày mò thêm thực hành đi ạ xin cảm ơn anh chị